thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần thảm bại thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường của chúng ta không chỉ phá cái vùng 1100 điểm hỗ trợ rất là mạnh mà đã tiến đến cái vùng rất là sâu. VN Index lúc thấp nhất đã rơi xuống là 1023 điểm trước khi phục hồi trở lại đóng cửa 1036 điểm. Có thể nói tuần qua nếu chúng ta nhìn qua trên cái biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là một điều rất là bất ngờ tức là thị trường chứng khoán Việt Nam giảm rất là mạnh 8,5% ờ, với chỉ số VN Index và 9,65% với chỉ số HNX Index trong khi hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới đa số là màu xanh áp đảo trên thị trường kể cả thị trường chứng khoán Mỹ tuy không tăng quá mạnh về đóng cửa tuần nhưng mà vẫn là một màu xanh Vậy điều gì đang xảy ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam? ngay cả các thị trường chứng khoán lân cận những người hàng xóm gần chúng ta nhất thì tuần qua chúng ta cũng biết là chỉ số Thái Lan là tăng giảm nhẹ 0,83%, chỉ số của Malaysia thị trường chứng khoán Malaysia thì tăng 0,82%, thị trường Philippines thì tăng 3,3%, thị trường Indonesia thì giảm 0,2%. Chúng ta biết là mọi thị trường đều là ở mức âm dương có xanh có đỏ có thị trường tăng có thị trường giảm nhưng mà việc thị trường giảm mạnh tuần qua như Việt Nam thì rất là hiếm Đấy, trên thế giới chỉ có ba đâu đó ba bốn nước là có mức độ giảm tương tự như thị trường chứng khoán Việt Nam thôi điều này nó hoàn toàn nó rất là là là vô lý tức là trong điều kiện kinh tế của chúng ta thì bình thường mặt bằng hiện nay thì chúng ta không có những cái gì xấu cũng như trên thế giới thì cũng không có những cái gì nó quá xấu nói không xấu thì không đúng tôi xin lỗi tức là không có những cái gì quá xấu còn trong vận hành của nền kinh tế thì chúng ta luôn có những thời điểm tốt luôn có những thời điểm xấu nếu không xấu thì thị trường chúng ta đã không ở cái mốc hơn 1.000 điểm bây giờ và nếu không xấu thì giá cổ phiếu đã không chiết khấu 6-7% so với đỉnh nói chung là cái việc thì thị trường chúng ta đi một cách nó hơi là bất bình thường có thể nói nếu theo cái ngôn ngữ nó dân giá một chút thì gọi là thị trường chúng ta biến động xuống một cách là bất bình thường và cách đánh của nhà tạo lập chúng ta là một cách đánh vua Vậy điều gì? Những cái thông tin nào đã đẩy đưa thị trường chứng khoán của chúng ta có một tuần giảm mạnh như vậy? Trước hết thì ngay đầu tuần, thị trường ờ, chứng khoán của chúng ta có một cái ờ, thông tin đồn thổi là Credit Suisse là ngân hàng đầu tư lớn nhất Thụy Sĩ, một trong 54 ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới. À, lo ngại, giới đầu tư lo ngại là ngân hàng Credit Suisse này là có thể là Lehman Brothers thứ hai khi mà cái ờ, việc đảm bảo lãi suất là cái bảo hiểm rủi ro của ngân hàng này thì tăng đột biến lên mức là từ ờ, hơn 100 điểm lên mức 300 điểm. Nhưng nếu chúng ta nhớ lại nhé, tại thời điểm khủng hoảng năm 2008 á, thì cái mức bảo hiểm này còn lên đến hơn 1.000 điểm cơ. Chứ bây giờ mới 300 điểm chưa chưa chưa nó cũng không không có gì quá là ghê gớm cả tất nhiên là nó gặp những cái khó khăn nó gặp những cái khó khăn trong quá trình đầu tư khi thị trường tài chính đảo chiều tuy nhiên à, cá nhân tôi đánh giá là giới à, tài phiệt đang sử dụng truyền thông để thổi phồng cái à, nỗi sợ hãi của người đầu tư tuy nhiên chúng ta trở lại với thị trường chứng khoán thế giới đấy tại phiên ngày hôm đó khi thông tin Credit Suisse là có, có nguy cơ thành Lehman Brothers thứ hai. Thì thị trường chứng khoán Mỹ biến động rất là bình ổn. Đấy. Mở cửa ở 30.299, đóng cửa ở 20.000, 30.250, giảm 40 điểm. Tương ứng với 0,15%. Ờ, tức là rất là nhẹ trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Là những phiên lao dốc rất là mạnh. Và thẳng cánh có bay các cổ phiếu biến động Ờ, giảm cực kỳ mạnh. Chúng ta đều ở mức giảm 3-40 điểm. Hai phiên gần đây. Nói chung là một điều nó khá là vô lý. Trong khi nếu chúng ta nhìn cái bức tranh chung vĩ mô của cả thế giới. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đấy. Có rất nhiều nước. Ờ, đa phần các nước lạm phát rất là cao. 8 đến 10% mà lạm phát của chúng ta thì vẫn ở mức rất là ổn. Tức là chúng ta ở mức là 3,94%. Nếu chúng ta xét các nền kinh tế tương đồng chúng ta với quy mô GDP Đấy, tương đồng tầm uh, ờ, 300 đến 500 tỷ thì chúng ta ờ, nhìn nền kinh tế của chúng ta cũng rất là ổn. À, lãi suất của chúng ta ở mức 5%, không cao như một số nước là ở 8 đến 10%, không được mức quá thấp là hơn 1% như một số nước. Tuy nhiên lạm phát của chúng ta khống chế khá là tốt, rất nhiều nước có mức lạm phát hai con số. Lãi suất cũng thế, một số nước đưa lãi suất lên trên 10% để chống lạm phát rất là mạnh mẽ. Tăng trưởng GDP thì chúng ta thuộc uh, một trong những nước là tốt nhất thế giới. Đây chúng ta nhìn mức 6,88% uh, GDP. Chúng ta là phải là 8,88% chưa ạ. Ở đây là chưa cập nhật hết ạ. Tôi xin lỗi. Uh, trên đây Economic chưa cập nhật hết Quý vừa qua chúng ta tăng trưởng 13%, tổng thể chúng ta 8,88%. Tăng rất là mạnh, rất ít nước vượt qua. Đa phần các nước đều tăng trưởng là âm dương quanh 2%. Chứ rất ít nước là tăng được như chúng ta. Hoặc nếu chúng ta so với tình hình vĩ mô chúng ta với các nước tương đồng nhất là các nước Đông Nam Á đi. Đây, chúng ta nhìn này Philippines này, Malaysia này, Việt Nam này, ba nước GDP ngang ngửa nhau này, 394, 373 và 363 này. Tăng trưởng chúng ta là 8 hơn 8%. trăm ờ, lãi suất của chúng ta là 5%, lãi suất cơ bản. À, lạm phát là 3,94%, Malaysia này, tăng trưởng kinh tế 3,5 kém xa chúng ta. Lãi suất 2,5, lạm phát 4,7. À, ờ, Singapore này, à Philippines này, tăng trưởng kinh tế âm 0,1. Lãi suất 4,25 tương đồng chúng ta, lạm phát cũng là 6,9, tức là cao hơn chúng ta rất nhiều, ngay cả về tỷ lệ nợ công. À, nợ công của chúng ta 46,7 trong khi nợ công của Malaysia 63,3, nợ công của Philippines 60,4. Nói chung nhìn trên mọi yếu tố kinh tế với các nước tương đồng nhất, gần chúng ta nhất, sát sườn nhất thì các chỉ số kinh tế của chúng ta vĩ mô đều tốt hơn chứ không không có không có xấu hơn. Nhưng mà thị trường của chúng ta thì tệ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đây chúng ta nhìn ờ, cái thị trường chứng khoán của chúng ta này tháng qua này, một tuần qua này mình chúng ta đỏ vạch. Còn các thị trường tương đồng đều là xanh hoặc là trong tháng này chúng ta giảm rất là mạnh trong năm chúng ta giảm rất là mạnh trong khi các thị trường khác có giảm nhưng mà ví dụ như Philippines thì giảm 14% à, trong năm à, Malaysia 10% Thái Lan thì 4% tức là những mức là tăng giảm nó theo xu thế chung của thị trường chứng khoán thế giới là có giảm nhưng ở mức độ vừa phải chứ còn với mức giảm mà 39,2 hay là 24,54 này của Việt Nam nó rất là mạnh nếu so bối cảnh bi vĩ mô chúng ta khá là bất thường nói chung là già cái của chúng ta thì nhà tạo lập ra tay nó gọi là hơi nặng gọi là ra tay hơi nặng chính xác là như vậy và bên cạnh đó thì ờ, tuần qua dựa vào thông tin đồn thổi cũng như cả những cái thông tin ví dụ như là thông tin về cái chủ tịch của Vạn Thịnh Phát bị bắt à, do cái huy động trái phiếu 25.000 ờ, tỷ Ờ, bị ờ, bắt về tội là chiếm đoạt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng ta biết là cái thị trường trái phiếu chúng ta phát triển rất bùng nổ từ 2018 đến 2021. 4 năm chúng ta đã thả cửa, gần như là thả ga ra đuổi rồi. Nên cái những hiện tượng như Vạn Thịnh Phát này nó cũng không có gì là bất ngờ cả trên thị trường. Và thực ra Vạn Thịnh Phát thì không có công ty nào niêm yết trên thị trường chứng khoán của chúng ta. À, tuy nhiên à, các à, nhà tạo lập dưới tay to đã cạ những cái thông tin không vĩ mô không được hỗ trợ này mà tạo ra một làn sóng bán tháo rất là khủng khiếp ban đầu thì là họ chủ động bán xuống sau đó đẩy các tài khoản mà các bạn sử dụng margin lớn vào trạng thái call margin và đẩy thị trường chúng ta rơi rất nhanh trong vòng hơn một tuần Đấy, rơi từ 1 hai rơi tụt không phanh xuống chạm sát 1.000 điểm có thể nói là ở nền giá hiện tại thì đây là một trong những trường hợp hiếm gặp của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại sao chúng ta lại nói như vậy? Bởi vì chúng ta phải dựa trên những cơ sở dữ liệu chứ chúng ta cũng không thể nói không được. Đây, chúng ta có thể nhìn là trong 10 năm lịch sử 10 năm trở lại đây thì đây là lần thứ hai thị trường chứng khoán của chúng ta rơi về mức là PE uh, à, forward về 10 dưới 10 một lần là covid đấy ạ còn đây là lần thứ hai đây chúng ta có thể nhìn thấy đây cái mức định giá của chúng ta hiện nay nó khá khá là thấp và ừ, cơ hội đang mở ra thôi đấy bởi vì tất cả những lần khi thị trường chứng khoán của chúng ta định giá thấp thì sau đó đều có một mức phục hồi nó tương đối tốt mà đặc biệt là trong điều kiện kinh tế chúng ta biết là năm nay là một năm kinh tế khá là khó khăn à, thị trường chúng ta thì vẫn phát triển tốt ổn định cái tỷ giá chúng ta biết là tỷ giá của chúng ta thì mất giá khoảng 4% nhưng mà các nước uh, khác thì đều mất giá là 10 15%. Có thể nói là việc điều hành vĩ mô của chúng ta hiện nay cá nhân tôi đánh giá là việc điều hành vĩ mô của chúng ta rất là tốt, tốt hơn rất nhiều so với 10 năm trước. Đấy, vì bản thân tôi cũng là nạn nhân của cái việc uh, bất ổn vĩ mô 10 năm trước vì tại thời điểm đó tôi có ờ, cái khoản vay thế chấp mua nhà. Tức là Thời điểm vay thì là lãi suất 14% nhưng sau vòng 6 tháng sau đẩy lãi suất chịu lãi lên 24%, chịu suất trong vòng 3 4 năm. Thế bây giờ các bạn mới vay ở mức lãi suất 12 13% các bạn đã kêu tăng so với thời điểm 9 10%. Các bạn tham lam quá. Các bạn nên chuẩn bị trước tư tưởng trong vòng 2 3 năm tới lãi suất có tăng lên 16 đến 18% lãi suất cho vay cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Bởi vì thị trường có tăng thì có giảm, mà giảm chán thì sẽ tăng, tăng chán thì sẽ giảm lãi suất đã từ 24 xuống được đến 10 thì lãi suất cũng từ 10 tăng lên 20 là bình thường thôi. Cái này là cái quy luật tự nhiên. À, không có cái gì tăng mãi và không có gì làm mãi. Thị trường chứng khoán đã có 2 năm tăng rất là bùng nổ. Thì bây giờ thị trường chứng khoán giảm thì nó cũng không có gì là bất ngờ. Nhưng cái việc mà giảm nó một cách nó quá thể đáng, nói chung là hơi mạnh thì nó gọi là không không không được văn minh cho lắm, chơi nó không được phe tức là những doanh nghiệp nào kém hoặc doanh nghiệp ảnh hưởng xấu giảm là đúng rồi nhưng những doanh nghiệp tốt hoặc những doanh nghiệp đầu ngành có lợi thế rất là lớn vẫn bị giảm mà không phải giảm bình thường giảm cứ san san san nó rất là vô lý Đấy. À, tuy nhiên ờ, cái uh, việc thị trường định giá thấp thì những người bỏ mạng thì bỏ mạng rồi đúng không ạ những người nào thua lỗ thì thua lỗ rồi những người nào mà rời thị trường thì rời rồi nó để lại cơ hội cho những người còn ở lại thị trường thôi trong đầu tư thì chúng ta phải hiểu là không quan trọng là tại thời điểm bởi vì khi các bạn tính NAV tại từng thời điểm thì nó chỉ có ý nghĩa là những con số thôi khi nào bạn dừng cuộc chơi bạn rút tiền ra bạn nghỉ lúc đó mới chính thức đánh dấu là bạn thua hay bạn thắng bạn còn tiền hay bạn mất tiền các bạn nhớ là như vậy trong đầu tư nếu mà muốn chiến thắng thì bạn hãy đảm bảo mình là người ở lại cuối cùng còn tại thời điểm nhất thời thì nó rất là khó Cá nhân tôi thì nhìn thấy là thị trường chúng ta hiện nay đang định giá mức rất thấp. Những tin tức xấu là đã phản ánh vào thị trường mà chúng ta biết thị trường chứng khoán thì trường chạy trước tin 3 đến 6 tháng. Chúng ta biết là ví dụ như cái thông tin về Fed tăng lãi suất thì nếu theo lộ trình tăng lãi suất của Fed thì cuối năm Fed sẽ đưa lãi suất lên khoảng 4,4 đến 4,25 và đầu năm sau là đưa đến khoảng 4,5 đến 4,7. Như vậy thì Fed chỉ tăng lãi suất đến quý 1 sang năm là kết thúc và tin này thì cả thế giới đều biết nên thị trường chứng khoán hoàn toàn tạo đáy trong cái thời điểm quý 4 này và sau đó sẽ chạy trước đi lên mặc dù sau đó Fed tiếp tục tăng lãi suất nhưng thị trường chứng khoán hoàn toàn có thể đi lên bởi vì thị trường chứng khoán là chạy trước tương lai mà cũng như kinh tế của chúng ta cũng thế hiện nay chúng ta đang gặp những cái thời điểm khó khăn nhưng mà khi mà cái trạng thái đầu cơ đô la index quay đầu giảm thì rõ ràng căng thẳng tỷ giá chúng ta sẽ được dỡ bỏ đấy còn trong nền kinh tế kể cả khi nó phát triển này là khi nó trứng lại thì nó luôn có những ngành được lợi và luôn có những ngành bị thiệt hại chứ không phải là ngành nào cũng thiệt hại đơn cử như bây giờ lãi suất mà tăng thì những doanh nghiệp nào mà thâm dụng vốn nhiều vay vốn lớn thì sẽ bị thiệt hại nhưng mà những doanh nghiệp nào mà lại đang gửi tiền nhiều thì lại là những doanh nghiệp được lợi hoặc là khi giá tài sản xuống như hiện tại những doanh nghiệp nào đang cầm nhiều tiền thì cơ hội đầu tư đang mở ra đúng không còn những doanh nghiệp nào mà Ờ, những người đầu tư nào mà đang có tiền thì đây là cơ hội làm giàu này 10 năm có một này còn những nhà đầu tư nào bị cô margin thì xin chia buồn vì các bạn quá đen đấy là bị tất toán tài khoản và bị đuổi ra đúng vùng đáy thì phải chịu thôi cái này là do cái quản trị vốn mà các bạn ờ, không sử, sử dụng margin hơn được ở mức nó không được hợp lý thì cái này là cái ờ, xin chia buồn với các bạn đó là về tình hình vĩ mô trong tuần tới nhé, thì ờ, tâm điểm của thị trường của chúng ta sẽ là có một ờ, thông tin rất là quan trọng. Đó là cái CPI của Mỹ được công bố vào ngày 13 tháng 10. À, ờ, dự kiến CPI của Mỹ sẽ là giảm từ mức 8,3% xuống 8,1%. Tôi tôi kỳ vọng CPI sẽ giảm sâu hơn xuống dưới 8 cơ. Và điều này nó sẽ dỡ bỏ bớt cái áp lực lạm phát. Thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng là Fed sẽ bắt đầu nhẹ tay hơn với mức tăng lãi suất là 0,5% trong tháng 11. Phiên cuối tuần vừa qua thị trường chứng khoán Mỹ có điều chỉnh mạnh do cái thông tin kinh tế của Mỹ là cái tỷ lệ thất nghiệp rất là tốt, nó cho thấy là nền kinh tế Mỹ vẫn đang phát triển tốt và có dấu hiệu vẫn hơi nóng. Tức là chúng ta có thể nhìn thấy là cái số việc làm được tạo mới thì vẫn ở mức 263.000 việc làm, nhưng cái tỷ lệ thất nghiệp lại giảm xuống 3,5, một mức thấp nhất trong vòng 20 năm. Đấy, chúng ta biết là trước đó thì trong vòng 20 năm cứ mỗi lần chạm tỷ lệ thất nghiệp 3.5 là mức thấp nhất trong vòng 20 năm rồi. Đấy. Cái năm 2006 đỉnh cao của nền kinh tế thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng chỉ là 4,2%. Năm 2000 cũng thế thôi, tỷ lệ thất nghiệp ờ, chỉ giảm xuống được mức là 3,6% là thấp nhất. Và bây giờ xuống được 3,5, đây là một trong những mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ. Thì điều này giới đầu tư đang lo ngại là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh tay 0,75% Tuy nhiên, chúng ta phải chờ đợi thông tin lạm phát tuần này cá nhân tôi đánh giá mọi cái thông tin cái việc phép tăng lãi suất 0.75 hay 0.5 thì nó đã là ván bài ngửa rồi và gần như nó sẽ không hai tuần qua nó đã phản ánh hết vào giá vào cái chiết khấu của thị trường do vậy thời điểm hiện tại có lẽ câu chuyện này chúng ta cũng nên ờ, nó cũng sẽ dần ờ, phai nhạt thôi đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chỉ số VN Index hiện tại xuống đến vùng 1.000 một mức chiết khấu rất là sâu và nó là một ngưỡng tâm lý rất là mạnh trở về thời kỳ trước covid đấy trước covid đấy do vậy cá nhân tôi đánh giá nếu nhìn trên các chỉ báo kỹ thuật thì đây là một trong những cái vùng mà rất hiếm gặp khi chỉ số vn index của chúng ta tiến tới vùng quá bán rất là sâu chỉ số tâm lý RSI xuống dưới 20 đây là một cơ hội lý tưởng cũng như cái mức định giá của thị trường của chúng ta PE đang ở mức lý tưởng dưới 10 đây là một mức rất hiếm gặp trong vòng 10 năm qua do vậy đây là một cơ hội rất tốt đó, nếu các bạn cầm tiền tôi nghĩ là thời điểm giải ngân lý tưởng. Còn nếu các bạn cầm hàng rồi thì có lẽ các bạn nên kiên nhẫn chờ đợi. Đây không phải là thời điểm bán hàng. Đây là quan điểm cá nhân tôi nhé. Còn các bạn muốn nghĩ, đầu tư thì đương nhiên là quyết định của các bạn. Đây là tôi phân tích chia sẻ trên quan điểm cá nhân tôi của tôi dưới sự hiểu biết uh, sau nhiều năm tham gia thị trường 15 năm vẫn còn toàn mạng ở thị trường đến thời điểm này kiếm sống được trên thị trường thì chắc điều đó nó cũng cũng không quá nhiều chúng ta có thể điểm qua ví dụ như một vài cổ phiếu đây chúng ta nhìn ví dụ như cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn à, tại thời điểm tạo đỉnh năm 2018 đến khi thị trường tạo đáy đợt Covid thì cũng chỉ giảm có 59% nhưng sau đó thì tăng rất là mạnh mẽ trở lại tăng 6 lần đấy, trong vòng 2 năm à, hiện nay thị trường tính từ đỉnh thì cổ phiếu Hòa Phát cũng đã giảm 61% một mức định giá nó khá là thấp còn chỉ có hai lần cổ phiếu Hòa Phát giảm sâu hơn cái mức 61% này đó là thời kỳ khó khăn nhất của nền kinh tế chúng ta một là giai đoạn khủng hoảng 2008 thì lúc đó cổ phiếu Hòa Phát giảm 71% so với đỉnh thì sau đó lại tăng ngược trở lại là ba lần đấy và một lần nữa là từ năm giai đoạn từ 2010 đến 2012 cổ phiếu Hòa Phát cũng giảm 71% so với đỉnh giai đoạn này là chúng ta biết là kinh tế của chúng ta cực kỳ khó khăn đấy ạ lãi suất cho vay là 24% đây lạm phát 20% còn bây giờ bối cảnh chúng ta rất là khác lãi suất cho vay mới ở mức 12 13% ăn thua gì rất là thấp lạm phát chúng ta 14% giai đoạn này lạm phát chúng ta là 20% cơ nên cá nhân tôi đánh giá để cổ phiếu này giảm 70 71% là rất là khó mà chúng ta biết kể cả nếu sau khi giảm này nó có một cái giai đoạn tăng thần thánh này từ 0.77 nếu mà chúng ta tính lên đỉnh của 10 năm sau này 55 lần bạn ạ 44 Đấy Chúng ta biết nếu chẳng may các bạn có ngồi được ở vùng đáy ừ, Nó có giảm thêm 10% nữa thì cái mức tăng sau đó nó gợi cho một cái mức kỷ lục. Tất nhiên là tôi cũng không kỳ vọng là 10 năm sau Hòa Phát có thể tăng được 55 lần như trước đây. Nhưng tôi nghĩ cái mức tăng bằng lần thì là bình thường thôi. 5 lần, 7 lần, 10 lần, thậm chí 20 lần không ai biết được cái này tương lai không biết trước nhưng cái vùng giá hiện tại đang là một thời điểm lý tưởng để quý vị đầu tư kể cả về ngắn hạn thì tôi cũng vẫn tin vào khả năng phục hồi của thị trường sau 3 quý liên tiếp giảm điểm thì tôi nghĩ là hoàn toàn quý 4 này sẽ một quý phục hồi thôi vì thị trường thì không có cái gì tăng mãi và cũng không có gì giảm mãi đủ nắng thì hoa sẽ nở thôi đủ gió thì mây sẽ bay cái này là cái quy luật tự nhiên thôi khi mà những người cần bán bán hết rồi thì nhà tạo lập sẽ ra tay thời điểm hiện tại hoặc là như những cổ phiếu đầu ngành khác ví dụ như cổ phiếu của ngân hàng công thương đi Đấy. chúng ta nhìn trước đó này những đợt giảm ví dụ như đợt giảm covid này 19 này kể từ đợt tạo đỉnh năm 2018 này cổ phiếu ngân hàng công thương cũng giảm là 56% so với đỉnh sau đó thì tăng rất là mạnh đấy ạ. Nếu sau chia từ mức 12 này lên mức trên 40 cũng là hơn 3 lần. Còn bây giờ thì cái mức giảm từ đỉnh của cổ phiếu ngân hàng công thương cũng Đấy. Cũng là 52% rồi. Ngang ngửa đợt Covid thôi. Tôi nghĩ đây là những vùng lý tưởng thôi. 18, 19 ờ, mà các bạn không mua thì các bạn đợi giá nào các bạn mua nữa. trong lịch sử thì rất là hiếm có những đợt giảm mạnh như này hoặc là cổ phiếu ờ, đầu ngành chứng khoán đấy SRI đây Đó. 2018 này tính từ đỉnh này xuống đến đáy Covid này cổ phiếu SRI giảm 72% ờ, nhưng sau đó thì SRI tăng đây từ giá sau chia đây 5.5 lên 52 9 lần gần 10 lần khủng khiếp ạ còn bây giờ thì cũng ở một mức giảm nó rất là sâu 69% rồi ngang ngửa đợt Covid luôn tất nhiên chúng ta cũng không thể kỳ vọng vào một mức tăng trưởng 90 lần nhưng mà cái mức phục hồi hiện tại thì tôi nghĩ là uh, phục hồi lên một vùng giá vùng giá hợp lý hơn 2x thậm chí là 3x cũng là một vùng giá khả thi thôi nó không phải là không thể có thể nói là tự chung lại thì thì quan điểm cá nhân tôi tin đã phải đánh vào giá cái vùng giá 1.000 điểm cộng trừ này nhiều khả năng nó sẽ là vùng đáy đợt này có thể nói là thị trường chúng ta đã đánh quá đà nếu đúng thì thị trường chúng ta chỉ nên dừng ở mức trên dưới 1.000 điểm thôi còn nhà tạo lập thì đánh như này gọi là rất là mất khách đó nhưng quan điểm tôi thì những người đầu tư trên thị trường chứng khoán đó thì mắc bệnh và mất trí rất là nhanh đó à, vừa bảo sợ một vài tháng sau đó khi thị trường lên tưng bừng gái lại quên hết này vừa hưng phấn đấy cách đây 5 tháng rất là hưng phấn đùng đùng mua cổ phiếu ở trên trời giờ cổ phiếu chia 3 chia 4 thì lại sợ cái này là rất là buồn cười giá trị công ty vẫn thế các bạn nên nhớ nhé những công ty hàng đầu thì luôn có lợi nhuận và họ tích lũy tài sản lại thì tức là giá trị công ty luôn tăng hàng năm đấy ví dụ như trở lại ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn chúng ta biết là Năm trước thì lãi 32 ngàn tỷ, năm nay cũng dự kiến lãi khoảng 20 ngàn tỷ. Những năm sau nữa cũng sẽ lãi khoảng 2-30 ngàn tỷ. Tức là mỗi năm tích lũy tỷ đô lợi nhuận. Ừ, chúng ta nên nhớ trên thế giới này những công ty lãi tỷ đô cũng rất là ghê gớm, không đơn giản. Những công ty nổi tiếng hoành tráng như Tesla có lãi được tỷ đô đâu. Nên con số tỷ đô nó không phải là con số nhỏ đâu. Các bạn lưu ý, ở Việt Nam có bao nhiêu công ty lãi được tỷ đô? Còn khi chúng ta bán thì bán như kiểu công ty sắp phá sản đó giảm 6 70% tôi cũng không hiểu luôn còn đối với chỉ số đô la index thì hiện nay nó đang có những dấu hiệu tạo đỉnh nó rất là rõ ràng Đó. cá nhân tôi đánh giá là đô la index sẽ sớm bị chốt lời thôi khi bị chốt lời mạnh mẽ thôi hiện nay thì trong suốt lịch sử 40 năm chỉ số đô la index thì đây là lần hiếm gặp đây là lần thứ ba mà chỉ số đô la index tiến lên được vùng quá quá mua à, trên 80 do vậy thì sau những đợt ờ, tiến lên quá mua này thì sẽ bị chốt lời mạnh mẽ và khi đô la index tình hình kinh tế mà tin nó bớt xấu kinh tế vĩ mô thì rõ ràng là bây giờ những bạn mà mới tham gia thị trường vài tháng thôi cũng biết hết là Fed sẽ thế nào, Việt Nam sẽ thế nào. Tôi nghĩ là ván bài đã lật ngửa thì nó là edit rồi. Nó sẽ chuẩn bị sang một uh, chương mới thôi. Do vậy đây là cơ hội. Chúng ta đang ở cái vùng đáy khá là lịch sử và cơ hội kể cả ngắn hạn trong vòng 2-3 tháng tôi nghĩ đây là cơ hội và trong vòng trung hạn 6 tháng 1 năm thì đây cũng là cơ hội rất là tốt thôi còn ờ, quyết định thì trong tay các bạn các bạn hãy đưa ra những cái quyết định tỉnh táo để mình có thể đạt lợi nhuận tốt tiền trong tay chúng ta khi cơ hội đến thì chúng ta nên chớp lấy còn chúng ta không chớp thời điểm này mà các bạn không dám đầu tư thì tôi nghĩ các bạn nên nên nghỉ nên rời bỏ thị trường đi chứ không còn sợ thì không phải sợ còn bây giờ đầu tư bao nhiêu, giải ngân thế nào, đấy là tùy theo cái khẩu vị của các bạn. Có những bạn ờ, cẩn thận giải ngân 50%, 30%, có những bạn cảm thấy cơ hội giải ngân 100%, có những bạn mạo hiểm hơn, dùng margin 30% cũng là bình thường ở thời điểm này. Đấy. Còn uh, có bạn dùng margin 50% ở trên đỉnh thì không được. Nhưng thời điểm này thì nó cũng hoàn toàn có thể. Còn dùng trăm phần trăm thì tôi nghĩ là không nên bởi vì không ai không có trận đánh nào là trận đánh cuối cùng cả nhưng mà cái thời điểm này nếu như một nhà đầu tư như tôi thì thời điểm này mà không giải ngân thì thật sự là nó rất là lãng phí còn tùy theo cái cách quản trị vốn tùy theo các bạn đầu tư mã nào quan điểm tôi thì các bạn nên chọn những mã đầu ngành và những ngã mà nó ít bị ảnh hưởng trong tương lai gần trung hạn ví dụ như những má ví dụ như những mã mà lãi suất tăng nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều đấy hoặc là những công ty vẫn làm ăn tốt tiếp tục tăng trưởng tiếp tục uh, có lợi nhuận tăng trưởng thì không đúng có thể là nó bị thụt lùi một chút về lợi nhuận nhưng mà vẫn có lợi nhuận tích lũy chứ không đến mức là bị lỗ thua lỗ rồi uh, vướng trả lãi nặng nề hoặc là những công ty đang cầm tiền tốt mà định giá chúng ta biết nhé cổ phiếu tốt nhé tốt ở giá nào nhé vẫn cùng công ty đó nhưng ở giá trên thì lại không tốt nhưng ở giá dưới thì lại là rất tốt chứ không hẳn những cổ phiếu cầm rất nhiều tiền nếu định giá cao rồi thì nó cũng là không tốt Đấy, nhưng nếu ở giá thấp thì nó lại là rất tốt Ok, quan điểm cá nhân tôi thì thị trường uh, nhiều khả năng tuần tới kể cả giải chấp thì cũng sẽ sớm muộn chạm đáy thôi trên dưới 1 ngàn cộng trừ thì sẽ có đáy và sau nhịp đáy này sẽ phục hồi tôi thì vẫn kỳ vọng là thị trường sẽ đóng cửa cuối năm đâu đó tầm 1200 đến 1300 do vậy chúng ta chờ đợi xem nhé cuộc chơi còn rất dài một tháng trước thì chúng ta biết đầu tháng 9 thì VN-Index của chúng ta vẫn ở 1280 điểm mà bây giờ mới có hơn một tháng thôi thị trường của chúng ta đã xuống đến nghìn điểm thì chúng ta còn 3 tháng phía trước mà 3 tháng thì việc thị trường trở lại nghìn hai nghìn ba thậm chí vượt nghìn ba cũng là điều không phải là không thể chúng ta chưa thể biết được mọi thứ đều có thể diễn ra trên thị trường này cũng như cổ phiếu cũng thế cổ phiếu có thể giảm 50% thì cũng có thể tăng x2 cũng là điều bình thường thôi không có gì cả trong đầu tư chỉ xác nhận đây là cơ hội còn cơ hội lớn hay bé thì tôi nghĩ là cơ hội rất lớn nó là một trong những điểm nhấn trong 10 năm nay thì đây là cơ hội thứ lớn thứ hai trong 10 năm đấy còn đương nhiên là các bạn có cái cách đánh giá riêng của các bạn đầu tư còn thời điểm này mà các bạn không đầu tư thì tôi nghĩ là nó hơi đáng tiếc Ok, hôm nay tôi cũng xin dừng buổi phân tích nhận định thị trường ở đây. Chúng ta chờ xem tuần sau khi thị trường tạo đáy xong chúng ta sẽ có nhiều cái để nói hơn. Chúc quý đầu tư một tuần giao dịch thành công.